Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh youtube của Thuận Hiệp Thành Thì hôm nay Thuận Hiệp Thành sẽ giới thiệu quý vị và các bạn à, một con bơm chìm chuyên sử dụng trong à, ngành xây dựng Đó là bơm chìm à, hút nước thải, à, bơm chìm hố móng, hút bùn loãng, rồi hút cát trong xây dựng Bơm chìm này là của hiệu Verdetti sản xuất tại Trung Quốc series KTZ Ờ, đây là thiết kế đây là thiết kế chung của bơm chìm à, con bơm chìm này ở đây chúng ta có rọ rọ rác à, rọ lọc rác cũng như là bùn đặc hoặc là các cái tạp chất rắn chúng ta ở đây có bùn bơm ở đây à, chúng ta có à, phần động cơ phần động cơ này thì chắc chắn là sẽ không nó cũng giống như cái động cơ bơm chìm khác nó được giải nhiệt bằng nước và hoàn toàn tách biệt với nguồn nước nước nó sẽ bao ở đây nhưng mà sẽ không vào được bên trong buồng à, cái buồng động cơ này và ở đây chúng ta có một cái ống chờ ống chờ này nằm phía trên này nè ống chờ này thì sẽ được à, à, kết nối với đường ống mềm à, với cái ống mềm thì rất là dễ rất là dễ sử dụng à, nó, nó rất là phù hợp với cái ngành à, xây dựng nghĩa là chúng ta chỉ cần à, mọi người chỉ cần kết nối với ống chờ này à, kết nối với cái à, dây mềm với cái ống chờ này thì sẽ sử dụng được thì hiện tại Thuận Hiệp Thanh đang là đại lý phân phối của à, hãng bơm Verdetti tại Việt Nam thì à, cái dòng à, riêng dòng series KTZ này ưu điểm của nó là có thể hút được bùn loãng nè hút được cát nè à, đặc biệt thì nó có giá rất là mềm hiện tại nó có giá một con à, 1.5 kW thì nó có giá khoảng cỡ 7 triệu so với các bơm chìm hố móng khác thì nó có giá rất là rẻ bên cạnh đó thì cái hiệu suất à, làm việc của nó rất là cao à, cột áp tới 22m à, và lưu lượng thì tới 27 à, khối trên giờ thì à, đây là cái ưu điểm ưu điểm mà của bơm KTZ so với các cái dòng bơm chìm hố móng khác à, thì hiện tại Thuận Hiệp Thành đang có sẵn hàng bơm KTZ bơm chìm hố móng KTZ trong kho từ công suất từ 1.5 kW cho đến 15 kW thì uh, quý khách chỉ cần đặt hàng chỉ cần đặt hàng à, ở Thuận Thành là Thuận Thành giao hàng ngay không cần phải chờ à, như nhiều hãng bơm khác à, và à, hôm nay Thuận Hiệp Thành sẽ tháo cái phần tháo cái phần dưới này phần cánh bơm rồi à, cái phần lọc rác để mọi người cùng ừ, xem là cái bơm cao giấy này nó có cái thiết kế cánh bơm là như thế nào rồi cái ưu điểm nó làm sao ưu điểm chúng tôi giới thiệu sơ rồi thì cái cấu tạo cánh bơm thôi cánh cấu tạo cái phần buồng bơm thôi ở đây chúng ta sẽ mở ra để quý vị cùng cùng cùng uh, theo dõi ha bơm này là khá là nặng nha các bạn đây chúng tôi sẽ mở ra ở đây là dùng một chìa khóa là chìa khóa 12 chúng ta sẽ mở ra chìa khóa 13 xin lỗi các bạn chìa khóa 13 nha đây chúng tôi sẽ mở phần rọ rác này ra um, thì uh, như đã giới thiệu thì máy bơm chìm uh, này thì được sử dụng rất là nhiều trong uh, hố móng xây dựng trong móng xây dựng để hút uh, bùn loãng uh. đây là cái phần uh, lọc rác thôi cái phần này là để chỉ để lọc rác thôi nhé các bạn lọc rác lọc uh, bùn thôi bây giờ chúng ta sẽ mở cái phần uh, vào trong phần buồng bơm để coi cái cánh là có bốn ba cây chốt ở đây để mà ngăn cái để để mà cố định lại cái cái phần buồng bơm Thank you, đây tôi sẽ mở ra mọi người cùng theo dõi nha đây đây là phần cánh bơm cánh này được thiết kế dạng cánh hở đây là phần cố định phần à, ở bên ngoài cánh bơm ta có thể dễ dàng quay được bình thường đó thì à, đây là cánh hở thì đặc điểm một cánh hở này thì có thể là hút được buồn loãng rồi à, à, cát thì cánh bơm này bằng ga nhưng mà khả năng chịu cát rất là tốt chúng tôi đã thử và đã test máy và cũng như là hãng sản xuất đã công bố là có khả năng chịu cát rất là tốt à, thì à, ở đây là cái à, về cơ bản thì chúng tôi cũng đã giới thiệu xong cái cấu tạo như là cái đặc điểm ưu điểm của máy bơm à, chìm hút à, buồn loãng à, trong hố mắm xây dựng hút bùn loãng à, hút cát trong hố mắm xây dựng thì hiện như chúng tôi đã nói thì à, hiện tại Thuận Hiệp Thành đang là đại lý phân phối chính thức máy bơm Verratti tại Việt Nam thì quý khách à, có nhu cầu mua máy bơm chìm à, hố móng thì có thể là liên hệ với chúng tôi qua hotline ở trên màn hình à, nếu như video này à, hay hữu ích thì à, mọi người hãy à, cho Thuận Hiệp thành một like share cũng như là có thể bấm à, ấn chuông để nhận được các video tiếp theo thì trong các video tiếp theo thì Thuận Thành sẽ giới thiệu về các cái dòng bơm mà, mà chúng tôi đang phân phối cũng như dòng bơm mà quý khách có nhu cầu à, nếu như mà quý khách có muốn à, review một cái bơm nào ờ, à, thì có thể là comment bên dưới chúng tôi sẽ à, chúng tôi sẽ à, à, giới thiệu rồi chúng ta sẽ review cho mọi người cùng theo dõi À, cảm ơn à, quý vị các bạn đã theo dõi à, kênh youtube video của chúng tôi cảm ơn chào hẹn gặp lại